chat càng nhắm mắt yêu những sao xuyên khi chạm trong quá khứ chưa có quên được đâu chuyện buồn đôi ta đã hết sao chẳng thể hết tận tàn chỉ vì có quên một người mà giận vất đến nỗi thân tâm không ngừng héo điều gì đã khiến anh không cầm tay em phải thế rằng mình không xứng đôi phải người vội vã cho sương đôi vài người vội vã cho em là người may mắn anh thế mà giờ anh đối này còn điều gì ngu ngốc kia thế nhưng trái tim lại dễ in sâu niềm đau suốt kia tình đã quá lâu nhưng ta cứ sống trong quá khứ chưa có quên được đâu chuyện buồn đôi ta đã hết sao chẳng thể vì có quên một người mà giận vất đến nỗi thân tâm không ngừng héo Điều gì đã khiến anh không cầm tay em nữa Có phải thế sự mình không xứng đôi Phải người vội vã cho em là người may mắn ấy thế mà giờ anh đổi thay còn điều gì ngu ngốc bằng lừa dối quá aquí. lệ chịu nắng lặng lặng thương nhớ trong hào gầy sao u tim mối tình khúc ngã hôm ấy là thứ ba là ngày ta trở nên xa lạ điều gì đã khiến anh không cầm tay em nữa có phải ta xương mình không xứng đôi vài người vội vã cho em là người may mắn anh thế mà giờ anh đối lại còn điều gì ngu ngốc anh trong quá khứ chưa có quên được đâu chuyện buồn đôi ta đã hết sao chẳng thể hết tận ta chỉ vì có quên một người mà giận vất đến nỗi thân tâm không ngừng héo điều gì đã khiến anh không cầm tay em có phải thật sự mình không xứng đôi phải người vội vã cho em là người may mắn ấy thế mà giờ anh đổi thay còn điều gì ngu ngốc bằng lừa dối quá khứ chắc có quên được đâu chuyện buồn đôi ta đã hết sao chẳng thể hết tận tạ chỉ vì có quên một người mà giận vất đến nỗi thân tâm không ngừng héo điều gì đã khiến anh không cầm tay em phải thế sự mình không xứng đôi phải người vội vã cho em là người may mắn ấy thế mà giờ anh đổi thay cho em là người may mắn ấy thế mà giờ anh đối đời còn điều gì ngu ngốc anh trong quá khứ chưa có quên được đâu chuyện buồn đôi ta đã hết giấc chẳng thể hết tận tạ chỉ vì có quên một người mà giận vất đến nỗi thân tâm không ngừng héo điều gì đã khiến anh không cầm tay em phải thật sự mình không xứng đôi phải người vội vã cho em là người may mắn ấy thế mà giờ anh đổi thay còn điều gì ngu ngốc bằng lừa dối quá thương nhớ trong hao gầy sâu tim mỗi tình khúc ngã hôm ấy là thứ ba là ngày ta trở nên sáng lạ điều gì đã khiến anh không cầm tay em nữa có phải ta sự mình không xứng đôi vã cho em là người may mắn ấy thế mà giờ anh đối này còn điều gì ngu ngốc anh ừ, từ dối quá nhiều vẫn nghĩ mình yêu đúng người càng nhớ ai tương lấy mình ngoài chính bản thân cho em một lần cuối cùng được nói nhớ anh có ai thoát được mình xa khỏi chân lý trong tình yêu không thể cùng nhau suốt kiếp giấu niềm đau suốt kia tình đã quá lâu nhưng ta cứ sống trong quá khứ chưa có quên được đâu chuyện buồn đôi ta đã hết giấc chẳng thể hết tận ta chỉ vì có quên một người mà giận vất đến nỗi thân tâm không ngờ Điều gì đã khiến anh không cầm tay em nữa Có phải thật sự mình không xứng đôi Phải người vội vã cho em là người may mắn ấy thế mà giờ anh đổi thay gì ngu ngốc bằng lừa dối quá nhiều vẫn nghĩ mà giận vứt đến nỗi thân tâm không ngừng héo Điều gì đã khiến anh không cầm tay em nữa Có phải thật sự mình không xứng đôi Phải người vội vã cho em là người bay 朋友。 cho em là người may mắn anh thế mà giờ anh đối này. còn điều gì ngu ngốc anh từ dối quá nhiều vẫn nghĩ mình yêu đúng người càng nhắm mắt yêu những sao xuyên khi chạm ai thương lấy mình ngoài chính bạn khứ chắc quên được đâu chuyện buồn đôi ta đã hết sao chẳng thể hết tận chỉ vì có quên một người mà giận vất đến nỗi thân tâm không ngừng héo điều gì đã khiến anh không cầm tay em có phải thật sự mình không xứng đôi phải người vội vã cho em là người may mắn ấy thế mà giờ anh đổi thay còn điều gì ngu ngốc bằng lừa dối sao u tim mối tình gục ngã hôm ấy là thứ ba là ngày ta trở nên xa lạ điều gì đã khiến anh không cầm tay em nữa có phải ta xưa mình không xứng đôi vài người vội vã cho em là người đời may mắn ấy thế mà giờ anh đối này còn điều gì ngu ngốc anh sau niềm đau suốt kia tình đã quá lâu nhưng ta cứ sống trong quá khứ chưa có quên được đâu chuyện buồn đôi ta đã hết sao chẳng thể hết tận ta chỉ vì có quên một người mà giận vất đến nỗi thân tâm không ngừng hết Điều gì đã khiến anh không cầm tay em nữa Có phải thật sự mình không xứng đôi Phải người vội vã cho em là người may mắn ấy thế mà giờ anh đổi thay Còn điều gì ngu ngốc bằng lừa dối quá nhiều sớm chạm mi mắt môi đắng lệ chiều 行吧。 ta chỉ vì có quên một người mà giận vất đến nỗi thân tâm không ngừng héo điều gì đã khiến anh không cầm tay em nữa có phải thật sự mình không xứng đôi phải người vội vã cho em là người ấy mãn ấy thêm ngàn